Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo. Hãy ấn like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo. Trước khi đến với video, những anh em nào đang có ý định ờ, muốn tìm một nhóm cùng đồng hành và tham khảo mã kèo ở các trận đấu sắp tới hoặc muốn tự chơi trên trang nhưng chưa tìm được một trang nào uy tín để đầu tư thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng Cao Tiến à, mình sẽ thêm anh em vào nhóm cùng đồng hành với mình và sẽ giới thiệu những cái trang uy tín nhất cũng như sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang và cách ra vào nhiều mã kèo mà anh em thích Ok quay lại với video này vào lúc 0 giờ 30 phi hôm nay tại Serie sẽ có hai trận đấu muộn được diễn ra cặp đấu giữa Verona với Lazio là và cặp đấu giữa Monza với uh, Sampdoria thì mình cũng đã nhận định và lên video trận đấu giữa Verona với uh, Lazio diễn ra vào lúc 0 giờ 30 anh em có thể vào xem để tham khảo uh, trận đấu này à, tiếp theo đây mình sẽ nhận định à, số kèo trận đấu còn lại tại Syria cặp đấu muộn giữa Monza và Sampdoria thuộc khuôn khổ vòng 21 giải đấu Syria à, trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai đội chủ nhà Monza đang có phong độ cực tốt tại giải đấu này khi bất bại 6 trận liên tiếp với 3 chiến thắng và 3 trận hòa và những ờ, thành tích ấn tượng này đã giúp cho Monza có một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng với 25 điểm sau 20 vòng đấu và bỏ ra nhóm cầm đèn đỏ tới 12 điểm cách biệt. Monza đang thể hiện một lối chơi cực kỳ lì lợm khi vừa giành chiến thắng trước Juventus với tỷ số 2-0 trên sân khách. Thậm chí ờ, ở trận đấu này, đội khách Monza kiểm soát bóng tới 54% so với 46% của đội chủ nhà Juventus. Trước đó Monza cũng đã cầm hòa được Inter Milan với tỷ số 2-2 trên sân nhà. Thành tích này thật sự ờ, rất ấn tượng với một đội bóng thuộc Serie B vừa thăng hạng ở mùa giải năm nay. À, trái ngược hoàn toàn với ờ, đội chủ nhà, đội khách Sampdoria đang trải qua chuỗi trận khá thất vọng khi toàn thua trắng ở 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Điều này đã khiến cho Sampdoria vẫn đang xếp thứ 19 tại Serie A và hiện tại để thoát khỏi nhóm nguy hiểm, Sampdoria cần phải cải thiện lối chơi cũng như phong độ vì vị trí an toàn thứ 17 là Bezia đang bỏ xa Sampdoria tới 9 điểm cách biệt và trong lịch sử đối đầu gần đây của hai đội chỉ ờ, chạm mặt nhau một trận duy nhất tại giai đoạn lượt đi ở mùa giải năm nay. À, và ở trận đấu đó, Sampdoria đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-3, không bàn gỡ trước Monza. À, và trước khi đến với tỷ lệ kèo thì mình sẽ nói sơ qua cho anh em về đội hình ga xăng dự kiến của hai đội. Monza ga xăng với sơ đồ 3-4-1-2 trong trận đấu này, đội chủ nhà sẽ không có sự vấn mặt đáng tiếc nào xảy ra. Tương tự với đội chủ nhà, Sampdoria cũng ra sân với sơ đồ 3-4-1-2 nhưng đội khách sẽ không có được sự phục vụ của Oma Conley và Sabiri do chưa bình phục chấn thương. Và trong trận đấu này, nhà cái đưa ra mức chấp ờ, khá nhẹ dành cho đội chủ nhà khi tỷ lệ kèo hiện tại ờ, Monza chấp đội khách 0.5 cả trận và chỉ chấp 0.25 ờ, ở ngay hiệp 1. Qua những gì chúng ta thấy ở phong độ hiện tại cũng như lịch sử đối đầu của cả hai thì không có lý do gì để anh em không đặt niềm tin cho đội chủ nhà cả. Vậy cho nên mình khuyên anh em vào mã kèo Monza chấp 0.5 cả trận và những trận gần đây của hai đội cũng xuất hiện rất ít các quả gốc, điển hình như ở cuộc chạm trán mới đây giữa hai đội cũng vậy, chỉ xuất hiện với 6 góc cả trận nên anh em có thể đầu tư thêm vào mã xỉu góc 9.5 ở trận đấu này và những mã kèo mình chia sẻ cho anh em ở trận đấu này cũng chỉ là ý kiến riêng của mình thôi vì à, trận đấu hiện tại vẫn chưa có đội hình chính thức nên à, không có gì là chắc chắn à, anh em thấy hợp thì à, cứ vào nhưng trước giờ bóng lăn khi đã có đội hình chính thức nếu có sự thay đổi bất ngờ nào đó thì mình sẽ tham khảo và gửi lên trên nhóm cho anh em mã kèo chuẩn nhất để anh em ờ, đầu tư vào còn những ai đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì chắc chắn sẽ không chơi được ờ, các mã kèo thẻ kèo gốc cũng như nhiều các mã kèo khác nữa ngược lại anh em còn bị uh, mắc cỏ lỗ lai khi mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò và và mình khuyên thật lòng anh em nên tự tìm một cái trang để chơi À, còn những anh em nào muốn tham gia vào nhóm kèo bóng cao tiếng hoặc chưa tìm được một trang uy tín thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng. Mình sẽ thêm anh em vào nhóm cũng như chia sẻ cho anh em ờ, những trang kèo bóng uy tín hiện tại và sẽ hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái tài khoản trên trang để chơi. Còn anh em khi ờ, có một cái trang riêng để chơi thì anh em có thể ra vào tự do được nhiều mã kèo như là kèo gung, kèo thẻ, kèo gốc hay là mã kèo cả hai đội đều ghi bàn nói chung rất nhiều mã kèo khác để anh em lựa chọn và mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một lượt like một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có những video mới nhất từ kênh ờ, cao tiến soi kèo